chào quý vị và các bạn Như là mình hứa hôm nay là 9 giờ mình sẽ hát uh, cho quý vị nghe một bài hát Hôm nay mình sẽ hát bài ờ, rất là quen thuộc Đó là bài ờ, của mình sau Ngoài ô tôi có căn nhà tranh Tuy bé nhưng thân sinh than Ngày sống chỉ một mình Nhà gần bên Em sống trong giàu sang Quen gấm nhung đàn sợ ngăn chay làm mầm người chúa xót cho nhau rồi một hôm tôi quyết đi thật xa tôi cố quên người ta nhưng hình bóng không xa mờ nhờ thời gian thương con hay thần tin chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên anh mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may biết đi thật xa tôi cố quên người ta nhưng tình vọng không xa mờ chờ thời gian thương cố hay thần tin chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên hôm nay đó cánh im hồng em báo tin mừng lấy chồng giàu xanh đời em nhiều may mắn. đời em nhiều may mắn có nhớ anh nhà